Địa ốc Firestars Đà Lạt xin giới thiệu sản phẩm. Đất khu quy hoạch Nguyễn Hoàng phường 7, diện tích 212 m2, sổ riêng xây dựng, hướng Tây Bắc, đường nhựa hai làn xe, gần trung tâm, tiện đi lại qua các phường. Thích hợp đầu tư sinh lời, giá 6,95 tỷ đồng. Nhà Nguyễn Trung Trực phường 4, diện tích 47 m2, sổ riêng xây dựng, hướng Bắc, đường ô tô, bãi đậu xe cách nhà 50 m. Kết cấu: hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh, sân để xe máy rộng rãi, nhà có giếng trời thoáng đẹp phía sau. Cách trung tâm 4 km, gần chợ, trường học, cây xăng. Giá: 5,2 tỷ đồng. Villa Vạn Thành phường 5, diện tích 205,75 m2, sổ riêng xây dựng đã hoàn công. Hướng Tây Nam, đường xe hơi, nhà mới xây 100%, sân vườn thoáng mát, có gara, 6 phòng ngủ, 6 nhà vệ sinh, nội thất đầy đủ, Nhà thiết kế hiện đại trẻ trung, phù hợp đầu tư nghỉ dưỡng, giá 12 tỷ đồng. Biệt thự Hoàng Diệu phường 5, diện tích 317 m2, sổ riêng xây dựng, hướng nam, đường nhựa ô tô, cách đường chính 50 m, kết cấu một hầm một trệt một tầng một áp mái, 4 phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh, sân vườn rộng, gần chợ, siêu thị tiện lợi, trường mầm non, cách hồ Xuân Hương 1 km, view thoáng thích hợp nghỉ dưỡng. Giá 22 tỷ đồng. Nhà hẻm Nguyễn Công Trứ phường 8, diện tích 48 m2, sổ riêng xây dựng, hướng Tây Bắc, đường xe máy, kết cấu, một trệt một lầu, hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh, cách ngã năm đại học 80m, gần chợ Bùi Thị Xuân, cách Hồ Xuân Hương 1,5 km, khu dân cư đông đúc, giá 5 tỷ đồng. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty địa ốc Five địa chỉ 153 đường Hai Bà Trưng, phường 6, thành phố Đà Lạt, điện thoại 0937 055 333